bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật thì bếp là đêm nay bếp có model là KGKM33BL e đây là cái nội thất bên trong của bếp thì tiếp theo tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem cái ngoại thất của bếp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 thì tiếp theo á, tôi sẽ vặn nhỏ cả ba bếp lại để mà có thể dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ga khi mà rửa tắt cho các bạn xem thì sau khoảng <clears throat> từ 5 cho đến 7 giây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 thì thời hạn sử dụng có thể lên đến được từ 30 đến 40 ngày đây nhưng những cái loại pin này khi mà các bạn sử dụng cho biết là nhập thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn không có nên sử dụng để mà khắc phục vấn đề về pin á thì khi mà các bạn đến ở cửa hàng chúng tôi các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc bao gồm đây một cái pin sạc như thế này đi kèm sẽ có một cái lò xo và một cái lọ cắm sạc đây với đoạn dây dài 3 mét đây là tất cả phụ kiện của bộ pin sạc bên cửa hàng chúng tôi sẽ được tặng kèm khi mà các bạn mua bếp <clears throat> thì bếp đây bếp bên trái đã tự động khóa ga rồi đây sau tính năng nước cạn nồi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 còn để mà nhận biết khi nào pin yếu á thì khi mà các bạn đang sử dụng á các bạn có thể chú ý vào cái gì cái ờ, đèn hiển thị trên biết đây khi đèn hiển thị chết ánh sáng đỏ ở đây khi mà các bạn đang sử dụng á thì cũng có nghĩa là pin nó yếu rồi lúc đó các bạn cũng nên cắm sạc vào biết bên phải cũng đã khóa ra đi sau cái nút cạn nồi cả hai bếp đều chống khói ga công tắc cũng mở lên thì nó cái pin này đây nó sẽ có hai cực đó là cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ làm dấu cộng và dấu trừ để mà các bạn có thể nhận biết khi mà mua bếp về nhà ở dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ <clears throat> chính là cực âm thì khi các bạn lắp vào bên trong á các bạn hãy nhớ lưu ý một điều như thế này là các bạn phải hướng cái cực dương là dấu cộng này ra bên ngoài và cực âm là dấu trừ vào bên trong tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu mà các bạn lắp, lắp đảo cực pin đó, thứ nhất là bếp sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra cái tình trạng hư hỏng pin của chúng ta nên các bạn hãy lưu ý cái điều này đây thì các bạn sẽ mượn một cái đầu so này các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này và phía trên là cực dương pin pin dấu cộng đây nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này các bạn sẽ móc vào đây để chúng ta cố định cái lò xo lại như thế này để khi mà cho vào sử dụng nó sẽ không xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra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 thì các bạn lưu ý một điều như thế này á khi mà các bạn sử dụng các hẹn giờ này á thì chúng ta phải để hộp pin này trống các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết đây vì nếu như mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á, mà vẫn cái pin bên trong thì khi hết thời gian cho họ cắm đây bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên các bạn hãy lưu ý điều này khi mà sử dụng cắm hẹn giờ